Chào mừng mọi người đã quay trở lại với khóa học về SEO căn bản dành cho người mới bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những lợi ích mà SEO mang lại cho doanh nghiệp của bạn. Đầu tiên, SEO là một nguồn traffic tuyệt vời. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng 60 đến 80% lưu lượng truy cập vào website của bạn thì đến từ việc tìm kiếm trên Google. Khi một ai đó gõ một từ khóa tìm kiếm trên Google, nghĩa là họ đang có ý định tìm hiểu thông tin hoặc là sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm ấy. Nếu mà bạn không sử dụng SEO thì nghĩa là bạn đã mất đi một khách hàng tiềm năng. Bằng việc xếp hạng các từ khóa liên quan đến doanh nghiệp của bạn bạn thì bạn có thể dễ dàng tiếp cận với khách hàng của mình hơn. Lợi ích thứ hai, SEO là một nguồn traffic rất bền vững. Hầu hết các nguồn traffic khác thì yêu cầu sự quản lý liên tục như là trả tiền cho quảng cáo, gửi email hay là sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông mạng xã hội. Tuy nhiên đối với SEO, một khi bạn đã hoàn thành việc tối ưu thứ hạng tìm kiếm của website trên công cụ tìm kiếm thì bạn vẫn nhận được các lượng traffic đều đặn từ các tháng sau đó và mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện điều này ở các bài học kế tiếp. Lợi ích cuối cùng và cũng là lợi ích quan trọng nhất đó là SEO thì hoàn toàn miễn phí. Bạn không phải trả bất kỳ một chi phí nào khi mà thực hiện SEO ngoại trừ cái thời gian mà phải đầu tư cho nó. Với những lợi ích đó thì mình nghĩ rằng không có một lý do gì mà bạn không áp dụng SEO vào trong chiến lược phát triển doanh nghiệp của mình. Vậy thì hẹn gặp các bạn vào các bài học tiếp theo về SEO nhé.